Ví dụ một của thầy như sau. Thầy yêu cầu các em vẽ góc cho biết một cạnh và số đo của góc bằng trong các trường hợp sau. Đây. Các em nhìn này, người ta cho các em một cạnh là cạnh AX rồi. Bây giờ người ta yêu cầu em vẽ góc x AX phẩy bằng 60 độ. Tức là vẽ góc biết số đo và một cạnh. Thế thì em nhìn này nhá. Em nhìn này, A của thầy là góc của góc đúng không? Tôi nói gọi là đỉnh góc. A là đỉnh góc và là gốc của tia x. Thế thì bước 1 là người ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc O và một cạnh đi co vạch số 0 thì thầy sẽ đặt như sau. Đây em nhìn này, tâm thước này, thầy sẽ đi qua đỉnh góc là đỉnh A. Cạnh AX của thầy này đi qua vạch số 0. Đúng không? Cạnh AX của thầy đi vạch qua vạch số 0. Và vạch số 0 này là ở như vòng ngoài. Ok cho em. Tiếp theo này, là kẻ cạnh còn lại đi qua góc đi qua vạch alpha độ của thước em nhìn này đây có thể là 60 độ thì các em đây nhá không này 10 20 30 40 50 và đây là 6 60 nào đây thầy ký hiệu vị trí này là 60 sau đó thầy nấc thước lên thước đo độ lên bây giờ ta sẽ dùng thước kẽ chúng ta sẽ kẽ được ngay cạnh còn lại ok chưa nào các em